Xin chào cô bác anh chị và các bạn nha Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người hai lô đất liền kề 10 x 40 Mặt tiền là quốc lộ 20 ờ, Tọa lạc tại xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Và đây em đang đứng trên ờ, con đường quốc lộ 20 Con đường này hiện tại là đường 16m ờ, nha Và dự kiến là sẽ mở ra rất là rộng luôn lô đất này à, chiều sâu là 40 m nhưng mà lộ dưới là tới gần 20 m rồi. À, và đây là quốc lộ 20. Cái hướng này mình đi lên à, ngã ba hoàn Ninh là 2 km nhé Là đó là à, thị trấn hoàn Ninh luôn. Chỉ 2 km là tới à, khu dân cư rất là đông đúc đông đúc rồi nha. Rồi hướng này là mình đi về à, Sài Gòn đó. Đi về à, Đồng Nai thì 100 km, đi về Sài Gòn là 170 km nha. khu này à, khá là đông dân cư nhé không có dày đặc nhưng mà đây gọi là đông dân cư rồi á còn hướng này mình đi lên um, trạm thu phí Lâm Đồng à xin lỗi trạm uh, thu phí Liên Đầm à, 3 km lên thị trấn Di Linh 10 km là cũng đi hướng này luôn lên uh, thành phố Đà Lạt là 65 km và um, ở trước mặt mình đi lên đây cũng có ba bốn cái trạm dừng chân luôn nhé như ờ, dừng chân đất Doanh này ờ, dừng chân ờ, Ngọc Hân này dừng chân Dương chỉ Thành ở anh uh, rào này sang đến cái bức tường đỏ bên này đó đó là ranh đất nhé đây là hai lô liền kề mỗi lô là 10 10 mét ngang sâu vào 40 à, lộ giới mất 17 mét nhé hai lô này phun thổ cư 17 mét thì à, à, tới đây rồi à, gần như là hết nửa lô đất rồi nhá là sau này sẽ bị lấy để làm đường chủ nhà đã đổ đất cái phần phía trước đổ được hơn một nửa chiều sâu nhưng mà cái khúc đằng trước này bị lấy làm lọt vào lỗ giới rồi nhá lấy ra làm đường rồi còn cái khúc sau mình ấy thì dài tới cái bụi chuối đây đó chiều dài là 40 m nha trừ ra 17 m lộ giới thì mình còn ờ, ở đây là 23 m thôi lô đất này là full thổ cư hai lô đều như vậy luôn rồi ờ, cái khúc sau này ờ, nó rất là sâu nhé cái thế đất này thì không không thể mà mình đổ đất lên để làm mặt bằng được vì nó quá cao đi à, nó quá sâu đây mình mà là nếu mà kè móng thì phải kè rất là cao cho nên nó là những nhà xung quanh đây họ làm nhà hầm nhé đây à, các bác nào chấp nhận làm nhà hầm thì mới à, mới làm được còn không nên là đổ đất vì là đổ đất thì làm móng rất là cao thì làm móng thì chi phí rất là nhiều nhé cái à, khu vực này thích hợp làm những cái quán cà phê hay là những cái cửa hàng hoặc là trạm dừng chân nhé dọc đây là có hai ba cái ba bốn cái trạm dừng chân và quán cà phê võng rất là nhiều hướng này đi sang um, ờ, thị trấn Hoàn Ninh ở thị trấn thì ờ, đầy đủ mọi tiện ích nhé thị trấn này ờ, cũng khá là lớn ở cái huyện Di Linh này lô đất này đang bán với giá là 250 triệu một mét ngang tức là mỗi lô là 2 tỷ rưỡi các bác nào có thể mua hai lô hoặc một lô thì liên hệ đến số điện thoại trên màn hình để được tư vấn và gặp ờ, chủ nhà thương lượng giá tuy nhiên cái mức giá này ờ, em biết được đó là 250 triệu một mét ngang thì chỉ thương lượng được chút ít thôi nhé ở phía ờ, phía này khoảng mấy trăm mét là có những cái nhà hành chính như là ủy ban này công an phường công an xã trường mầm non này, trường học các thứ là phía trên này con đường quốc lộ 20 này thì xe cổ đi lại rất là đông đúc nha để thuận tiện cho mình ờ, kinh doanh ở đây em xin ờ, nhắc lại ờ, về cái vị trí để cho các bác dễ hình dung nha à, đây là hướng mình đi lên Đà Lạt này mình uh, đi tới đây 3 km là tới trạm thu phí Liên Đầm lên 10 km là thị trấn Di Linh thành phố Đà Lạt thì 65 km à, sân bay Liên Phương à, 40 km sân bay Liên Khương là ở thị xã Liên Khương huyện Đức Trọng nhé 40 km còn hướng ngược lại là mình về à, hướng à, Sài Gòn đấy à, hướng này thì trung tâm tiện ích thì đi về đây 2 km thôi về Đồng Nai là 100 cây về Sài Gòn là 160 cây 170 cây chứ và đi Vũng Tàu thì hướng đó về chi tiết lô đất thì lô này là 10 x 40 à, thổ cư 400m à, à, bán với giá là 250 triệu một mét ngang là mỗi lô là 2 tỷ rưỡi đây là có hai lô rồi em à, xin kết thúc video tại đây nhé cảm ơn các bác đã xem em xin một like và một đăng ký kênh để xem những clip tiếp theo nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại